cái phần thông báo admin đúng không rồi thế này nhá đúng rồi đúng rồi thiếu phần đó nữa admin đây đó tính cho chị giải lao để chị làm đấy ok này sau khi khách hàng gì khách hàng họ họ đến bước này rồi đúng không họ đến bước là thông báo là chuyển khoản rồi đúng không thì bước tiếp theo là gì là mình cho một cái action nữa một cái hành động mình bấm nút màu xanh này tức là thông báo tới gmail của chị đúng không gmail thì à, trước à, mình nhớ là gì chẳng biết nhớ tháng mấy nữa đúng là mình nhớ là trước ngày 4 tháng 3 đúng rồi cũng thì nó thông báo về địa chỉ à, không phải tháng 3 2020 mà tháng 10 tháng 10 2020 mình nhớ đúng rồi tháng 10 2020 thì nó vẫn còn một cái tính năng đó chính là gì khi khách hàng họ đặt hàng ấy thì nó thông báo trực tiếp về cái messenger của chị luôn nó thông báo là gì à anh Bình có người mua sản phẩm kìa đó tuy nhiên sau đó là gì Facebook nó liên hệ với ManyChat là bỏ tính năng đó anh chị nhé bỏ tính năng đó và sau đó là gì chỉ còn tính năng thông báo về email của anh chị thôi đó thì để nó là notify admin thì chị làm bước sau nó thông báo về gì thông đơn hàng về email của chị anh chị bấm vào nút màu xanh đây uh, action những cái này <laughs> action đúng không cho một hành động đó nối về này action đúng không đó mình bấm hành động gì chỗ này mình là notify à thông báo đơn hàng về email đúng không được sau đó là gì bấm bấm đây này action này anh chị kéo xuống phần gì notify admin đây admin nhá rồi nó sẽ thông báo về ba people nó có ba người ở trong cái quản trị này ba người hiện tại đang quản trị cái cuộc cà mau thái này mình bấm xem ai nhá bấm ba people này à, có phạm thanh bình là bạn này có hồ thùy và có anh thái là chồng chị gì chồng chị thùy đây đó rồi thì bây giờ thế này uh, sẽ, sẽ thông báo về mail như sau nó gửi email này ngày xưa nữa này ngày xưa nó còn cái messenger đúng không ngày xưa mình hay sử dụng cái messenger này ít sử email lắm là nó thông báo trực tiếp về điện thoại của anh chị nhé đó thế chị đọc vào thì lên mò nó báo cái gì đây mình nhớ tháng 10 nó bỏ rồi đúng không tháng 10 năm ngoái đây đấy đây notify min à, thay vì messenger sẽ chuyển thành gì email đấy xem ngày nào đây mình chẳng nhớ ngày nào đây đây tháng mấy đây bấm tiếng việt xem nào do tiếng anh thì bấm tiếng việt à đây 24 tháng 11 đúng rồi mình nhớ là thời điểm tháng 10 mình vẫn dùng được 24 tháng 11 năm ngoái nhé nào nào nó chuyển nhá 24 tháng 11 2020 này đó nói chuyển chính thức không quan tâm này nữa mình đọc anh chị đọc sau đi thì nó nó sẽ thông báo như sau à full name tức là nó thông báo cho chúng ta đúng không à có này anh Bình ơi Bình đang là quản trị mà đúng không có à xóa đi đọc cái gì có này tên khách hàng luôn này custom field đúng không tên người nhận hàng tên người nhận hàng tên người nhận hàng này có này anh Phạm Thanh Bình này hoặc là có khách hàng nhận là số điện thoại luôn này số điện thoại nhận hàng này à đặt hai ký của gạch gạch Cà Mau gọi gọi gì gọi chốt đơn ngay nhá chốt đơn cho nóng đúng không cái này là khách hàng không thấy nhá chỉ gì chỉ ai là quản trị mới thấy rồi đó thì sau này là siêu lớp bình hướng dẫn anh chị lại ép thêm người người quản trị ví dụ là khách hàng vào live chat hay những người mà gì nhân viên của anh chị vào đây nhá để khách hàng đặt hàng ấy thì nhân viên anh chị sẽ nhận được mail nhá anh chị hiểu vấn đề không đó gọi cho đơn ngay đi cho đơn ngay đấy ngay cho nóng đó sau đó bấm bấm vào đây sau đó là gì topic đó bây giờ đặt thử cho xem nó báo về mail chị thúy chứ nhá đặt thử này vốn đã đặt xong ấy làm nó báo về mail copy này chuyển qua đây này enter này từ từ để mình xem mình ghi màn hình chưa đã không này nó mất hồi quên không ghi à ghi rồi <clears throat> hồi sáng quên đấy chị ạ à? không ghi đấy mất cái bài tập quan trọng rồi nhập chính xác rồi bấm chính xác rồi chị Thùy nó gửi chưa nó nó, nó báo về mail chụp, chụp hình gửi đến group cái zalo cái nó báo về mail chưa mở mail kiểm tra nhá đó mình đặt là cú pháp mà số điện thoại mình này đúng không cua gạch hai ký coi như đã chuyển khoản rồi đi đúng không để mở xem bà thủy và chụp hình đợi xíu nha nó nó gửi về mail đấy nó sẽ thông báo về mail của anh chị thông báo về mail như mình nó thông báo về mail của mình sẽ kiểm tra thế nào đó đợi về xíu cho mình kiểm tra mail nhé hình như nó báo về mail mình đó đúng rồi mình bị đang quản trị mà đây nào mình dùng uh, mail nào nhỉ mail nào đăng ký uh, mail là mình bị đăng ký ra nhiều quá quên mail nào nhỉ có mấy mail anh chị ạ à? nhiều lắm à, nó, nó thông báo cho chị Thùy ơi thông báo chưa thông báo chưa bảo Thùy bảo mẹ này xem nó vào nó, nó báo chưa đây chị xem này đấy à cua cả mọi anh Thái này admin này xem nó báo nhé đây cường bùi vừa <laughs> cái gì <laughs> có tiền đấy à, xem nào nó, nó báo về mấy giờ đây <laughs> <laughs> nhiều tin không chị ơi để nó báo này từ từ nhá loạn đấy 13 tháng 10 14 tháng tin mới nhất cơ mới nhất nó chưa báo về đúng không thì loạt lại này xem nhá đã về chưa đây này ngày 14 tháng 10 thôi nó báo về chị nha nó, nó có báo về đấy 13 16 giờ 12 phút này nó báo về này cái tin nào mình, mình cũng mở được kìa 48 phút trước một phút trước đây một phút trước đây đây chị xem này có bình như này số điện thoại của bình này anh chị thấy không đặt hai cái cua gạch này gọi chốt đơn ngay cho nóng có phải là cái tin này không có phải là cái này không có phải là cái này không anh chị ơi hay không hay thì anh chị bấm cho mình chưa hay cái đi nó báo về mail lộ đây này có tên thằng nhận hàng và thằng bình đúng không đây này có có bình này nãy mình là số điện thoại của mình luôn này đặt hai cái cua gạch cả màu gọi cho được ngày nhé anh chị thấy hay không hay bấm chữ hay kìa đó đẳng cấp của công nghệ anh chị ạ Đấy. thì cái phần mà tính giá nhá ờ, chắc mình làm video đây làm video ấy. mà cái phần này là liên quan một số cái khía cạnh là gì ờ, tính toán cái công thức ở đây nữa chị nhá mở <laughs> đến lớp này lớp cơ bản anh chị ạ lớp chất cơ bản cho nên khi mình mà sâu cái phần mà nó rất là dài anh chị nhá để tổng hợp được tính ra cái số tiền đấy thì nó rất là dài và có cần một số công thức nữa đó ok rồi